ok mình bắt trở lại à, đến bước số 2 bước số 2 là phần quan trọng này quan trọng này mà bạn luyện hỏi này là khách hàng ấy là họ gì cho chúng ta địa chỉ cho chúng ta thông tin ở trên mail chat đúng không à, bây giờ mình ờ, ở đây, đây đúng không ví dụ như này là mình bấm link này hạn này bấm link này đúng không rồi đúng không thì ở trên đây sẽ xin thông tin của mình đúng không bấm bắt đầu đúng không mai nhìn hạ này bấm bắt đầu này để mô từng bước một nhé ông luyện này sao không chạy ông luyện này đâu rồi không chạy về luyện ơi và luyện kiểm tra nó giúp anh đường link chuẩn chưa liên luyện ơi test dùng anh luyện ơi đây phải linh chuẩn không bấm đăng ký sao nó không nhảy bấm bắt đầu nó không nhảy à đợi xíu hữu nó bằng lỗi mạng sao ạ thì đoạn lại nhé và vì bấm lại này bấm vào linh hải này sau đây của không chạy à nguy hiểm không không chạy không chạy không chạy lỗi rồi đấy có thể hết hạn đăng ký đấy rồi anh chị tưởng tượng cái này là khách hàng họ bấm vào đường link này đúng không là anh chị thả ở trên uh, quảng cáo chẳng hạn này ở bài quảng cáo chẳng hạn họ bấm link này đó nhảy ra hàng loạt hàng loạt thông tin là email bạn là gì số điện thoại bạn là gì hoặc là họ tên bạn là gì địa chỉ bạn là gì đấy thì cái nhiệm vụ của thằng ManyChat là nó thu thập thông tin khách hàng số họ tên số điện thoại thì bây giờ có mà luyện hỏi chứ anh Bình ơi làm cách nào là gì là để đẩy email để đẩy email qua gì để thông tin nhé khách hàng để lại email ở trên mail chat này mà nó đẩy làm sao để qua gì đẩy qua cái chatbot được đấy thì chúng ta làm một bước tiếp theo nữa ở trên cái chatbot đó là sao bây giờ mình hướng dẫn chị làm và anh chị hào hứng để hướng dẫn anh chị là tạo một cái fail automation ở trên cái chatbot không tức là khách hàng họ bấm đăng ký ở trên gì ở trên mail chat xong sẽ tự động nhận được một cái thông tin email nhá gửi cho khách hàng ở trên cái chất chatbot anh chị hào hứng anh chị bấm cho mình số mấy đi số uh, số 4 đi số 4 số 4 là mình hướng dẫn chị làm cái này phần 4 <laughs> ok luyện chạy đâu rồi luyện kiểm tra giúp anh cái link nhá link này có chuẩn đến chưa nhá đó xong mọi người hỏi là cái này ai dạy đấy đó, bình cũng chỉ đấy mang tiếng thầy bình mang tiếng thầy bình đó mình chỉ có luyện làm ấy <laughs> nguy hiểm cực kỳ luôn ok mình hướng dẫn chị là tạo một cái phễu automation là khách hàng gì là họ đây là gì phễu một chiều nhá phễu một chiều đấy còn phễu hai chiều ấy anh chị phải sử dụng một phần mềm Zapier đó gọi là phễu hai chiều là đẩy dữ liệu từ hai phía đẩy hai phía ví dụ là khách hàng để thông tin ở trên cái bon mình thích mình đẩy ngược sang bên này chat thông báo và ví dụ là khách hàng gì họ bấm vào nút thanh toán ở trên email lexiconboard này thì có thể là chúng ta thì sử dụng Zapier là chúng ta để một tin tự động qua ManyChat mà cảm ơn anh Bình đã thanh toán thành công khách hàng sẽ sướng lắm, xúc động và u tuyệt vời quá nó vừa cảm ơn trên email lại vừa cảm ơn trên tin nhắn nữa đấy thì Zapier này phần này phần này nguy hiểm lắm mình sẽ giấu đi <laughs> đó, hôm nay chúng ta chỉ hướng dẫn anh chị là làm một chiều thôi một chiều đó, đó là gì là quảng cáo Facebook xong đúng không là để thông tin xong là đẩy dữ liệu qua cái chất bon để lấy email để chăm sóc anh chị nhé mục đích của mình là vậy đó còn mà đẩy ngược lại như thế nào đẩy ngược lại thì phải thông qua Zapier này thì ở trên cái chất bon này anh chị thấy này mình bấm vào trang chủ một xíu nhá dễ xem là chị hiểu này đó anh chị bấm vào phần ờ, đây phần menu nhé phần tích hợp này anh chị này ở, ở, ở trên này có phần là phần integration by Zapier này đấy thì sau này chúng ta sẽ sử dụng một cái Zapier này tuyệt vời lắm chị ơi đấy Zapier này đấy thì bây giờ chúng ta chỉ thông qua cổng API này thôi đấy có cái mã này tạo khóa API này nhá đó có cái API này thì mới đẩy dữ liệu anh chị nhé có API mới đẩy dữ liệu bây giờ không có thời gian của chị mình sẽ hướng dẫn chị đó là tạo một cái phiếu automation đó tạo phiếu bây giờ mình sẽ tạo ở trên đâu. Ờ, ở trên cái bot trước nhá bấm vào menu lại này à, bấm dịch bạ chứ à không lộn <laughs> bấm menu sướng quá chị vui quá đến phần bị đào tạo phần này thì hay quá chị ạ bấm menu lại này bấm menu này này rồi bấm phần tự động hóa cho mình tự động hóa chị nhé đó rồi chỉ ở phiên bản pro chị nhé phiên bản Pro mới có phần uh, tự động hóa này anh chị nhá hoặc là phần chat phần này thì trên đây có nhiều nhiều cái hay lắm này tích hợp cả gì quảng cáo Facebook này phiếu chuyển đổi này phiếu phân đồ chị nhá trang đích vân vân này hay lắm quảng cáo Facebook trả tiền này uh, website builder này hoặc là gì hội thảo trong web này nhá uh, sau này mình hướng dẫn chị là làm hội thảo nhỏ nhỏ nhá ví dụ sau này bạn trình bạn đăng ký uh, có khoảng 50 học viên hạn này 100 học viên đấy thì nếu mà sử dụng phần mềm Chatbot là có phần hội thảo trên web thì bạn Trinh không phải sử dụng phần phần mềm Zoom như Bình để sử dụng nữa đó thế để bữa sau đây mình sẽ mình sẽ like ở trên gì ở trên hội thảo webinar này hay lắm nói chung là cái phần mềm vừa rẻ này vừa nhiều tính năng nữa cho nên mình thích như chị ạ một số phần mềm mà một tháng rất là giá rất là cao 6 7 triệu ấy mà lại không có tính năng hội thảo trên web này đó này chỉ có thể gì tổ chức lớp học ở trên đây luôn online đấy rất là hay thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần là tự động hóa quảng cáo ấy, chị ạ để muốn được, mình sử dụng hay quá mình mới muốn chia sẻ cho chị sử dụng thôi quảng cáo một xíu thôi bấm tự động hóa này rồi cũng tương tự này là chị cũng bấm vào phần nút màu xanh chỗ nào có nút là chị bấm cho mình là bấm vào tạo quy trình làm việc cho mình tạo quy trình làm việc rồi, ở đây là có rất nhiều cái cái mẫu chị nhá thu hút trở lại sắp xếp uh, à, rồi thư chào mừng đơn giản dùng mẫu này vân vân thì uh, bình sẽ để cái phần này sau đấy chị có thể à hội thảo trong web này đó hoặc là phễu chuyển đổi vân vân có nhiều thứ nguy hiểm hay lắm chị ơi này rồi khám phá những này chắc là bình mò mình thích em chị ơi có nhiều những cái tuyệt vời lắm hoa hết cái mắt luôn yên tâm đi rồi xác nhận mua hàng này kết nối với gì WooCommerce trên website như thế nào này qua đây luôn Thế mình sẽ sử dụng cái, cái đầu tiên này làm cơ bản trước nhé bắt đầu ngay vào cái này đây là, đây là cái, cái cái phần trống nhé bắt đầu ngay này và bắt đầu ngay tạo một cái chiến dịch automation rồi mình sẽ đặt tên cho nó này chiến dịch đó là gì là à mình đặt tên là khóa học luôn này khóa học kinh doanh online từ ngày 10 17 à, ngày 19 đúng không mình ghi là gì khóa học doanh online 17 đến đến 19 tháng 8 20 2021 đúng không? Đó. Sau đó này chị bấm vào phần này. Tiếp theo là bắt đầu quy trình khi ai đó này. Cái này này, kéo thả gì này. À khi ai đó thì đăng ký này hoặc là nhấp liên kết này hoặc là mở một thư này hoặc là gì? Điều kiện điều kiện anh chị nhé là cập nhật trường tùy chỉnh đã gửi một thư này vân vân thì mình sẽ bấm vào phần đăng ký này cái này đầu tiên này phần đăng ký đúng không đó đăng ký qua đâu đây là chọn đây này đặt danh bạ rồi sau đó chị chọn danh bạ nhá ờ, danh bạ đâu ta danh bạ ấy chọn API đi gồm tất cả đi lại trong danh bạ đi xem nào cụ thể chọn danh bạ anh chị nhá anh chị bấm lên này chị này ở góc bên phải sai ba bên phải có phần là phần đăng ký nhá anh chị chọn cụ thể cho mình này cụ thể này có nghĩa là sao là khi hàng thì họ đăng ký ở trên chắc xong rồi là chúng ta phải sử dụng một cái phiếu chuyển đổi này một cái hệ thống automation như thế này đấy chọn đăng ký qua API nhé thì chúng ta kết nối API yên tâm có và chọn danh bạ cụ thể nhé anh chị chọn cái danh bạ thì chúng ta mới tạo xong rồi đầu khóa học rồi đây kinh doanh online này những người đã đăng ký vào kinh doanh online cho người từ ngày 17 đúng không đó tiếp theo là gì à tiếp theo là gì rồi thì bây giờ mình sẽ gửi gắn cho một cái thẻ đi kéo sang này gắn cho một cái thẻ nhá chọn thẻ này thẻ gì ta mình sẽ tạo một cái thẻ mới đi tạo thẻ mới đi cái thẻ mình ghi là gì là những người à gì học viên lựa chú ý nhá học viên này học viên học viên à, đăng ký đăng ký à, khóa học ca hát rồi kinh doanh online kinh doanh online từ ngày 17 đến ngày 19 đúng không? Đến ngày 19 2021. Đó, bấm vào cộng, tạo vào danh danh đấy. Tự tạo này. Rồi. Rồi tiếp theo này, lối lại này. Sướng không? Đó, chúng ta nối lại, kéo thả nhé. Đó. Tức là gì? Khách hàng gì? Chúng ta chuyển đổi từ ManyChat qua đây đúng không? Là tự động gì? Sẽ gắn trên một cái thẻ luôn để sau này gắn thẻ là quan trọng nó giống thẻ ở bên chat nha anh Hoàng nhé luyện nhé đấy là chúng ta à, chúng ta biết khách hàng ở thẻ nào à, chúng ta biết khách hàng gì đăng ký từ ngày ngày 17 ngày 19 tháng khoa học sắp tới này đúng không sau đó tiếp theo là gì là chúng ta sẽ gửi cho họ một cái thông tin một cái thư đó thư gì à, thư ờ, thông báo lịch học chẳng hạn này hoặc là thông thông báo vào vào zoom này hoặc thông báo gì xác nhận xác nhận học đúng không thì như nào anh chị bấm chuột sang đây này rồi anh chị tìm cho mình một cái nữa đó là gửi thư này tác vụ này gửi thư chị nhé gửi thư này gửi thư này đó này hay này bấm bấm vào đây này kéo thả này rất đơn giản đấy kéo thả anh chị nhé rồi chọn thư gì thư tự động đúng không chọn thư tự động đúng rồi chọn thư này bây, giờ bấm đây này mình tạo một thư mới đi tạo thư mới chị nhá tạo một thư mới là thư xác nhận khóa học đúng không thư là khóa học đấy cái này rất là hay anh Hoàng chị hiểu không luyện hiểu không bấm số 5 đi xem nào bấm số 5 nào bấm số 5 ờ, hiểu rồi đúng không ờ, trình hiểu rồi nhá rồi ok tạo một thư mới này là ở cái phần là phần gì thư tự động hóa không tiêu đề thế anh chị đặt tên cho tiêu đề là gì là thư ờ, là thư gì à thư xác nhận anh chị nhá số thư số 1 đi thư số 1 này số 1 là gì à xác nhận đăng ký khóa học kinh doanh kinh doanh online 17 đến 19 tháng 8 2021 đúng không để chúng ta nhớ nhé à đây là cái thư thư xác nhận này rồi danh bạn liên kết anh chị có phần là quan trọng này nhiều bạn nào đến bữa này sai này không chọn danh bạ bảo thầy mình nhớ em không thấy nó gửi các bạn phải chọn cho mình cái danh bạ là danh bạ mà chị tạo ở bước đầu đấy cậu ta đây này kinh doanh online cho người mới bắt đầu từ 17 đó chọn này này rồi thì khách hàng ấy khách hàng này họ sẽ nhận thư của ai đây đây mình sẽ chọn thư của phạm thanh bình đúng không đó hoặc là gì diễn giả có phải là ai đúng không diễn giả là mining đúng không thì là chị phải add một cái mà email là mining ở đây đấy thì ở cái ờ, trong bài giảng trước mình hướng dẫn rồi anh chị xem lại cái bài giảng của mình nhá về xem lại vào đây này <clears throat> đấy anh chị xem ờ, từ bài số ờ, số 4 này đến bài số 6 cho mình nhé ở phần thiết lập mình hướng dẫn hết rồi đăng ký này rồi là gì thiết lập ấy bài số 6 này anh chị xem bài số 6 nhé mình hướng dẫn là gì ô anh Bình ơi tại sao nó hiện ra cái tên Phạm Thanh Bình bây giờ em muốn hiện ra là gì Huỳnh Mỹ Trinh không được không hoặc là hiện là gì Mai Ninh được không là ở bài số 6 mình hướng dẫn anh chị nhé nhớ xem lại cho mình này bài bài số 6 đấy thiết lập cơ bản đấy đó rồi khách hàng họ sẽ nhận được cái thư từ Phạm Thanh Bình đó và khi khách hàng họ phản hồi cho mình thì anh chị chọn thư nào ờ, ở đây có rất nhiều email Phạm Thanh Bình này phạm thanh bình nhà bình anh 4.0 này rồi là sách hay free ai còn có gmail này thì mình cứ để là gì mặc định là gì là gửi từ phạm thanh bình gì nhé là người nhận được đó là gì à tức là khách hàng họ phản hồi cho mình ý, là cũng phản hồi đến cái email này của mình là mình sẽ mở email để mình thấy chị nhé đó dòng tiêu đề này dòng tiếp theo dòng tiêu đề là, là khách hàng họ, họ thấy này tiêu đề là gì là cái gì là cảm ơn nhé à, cảm ơn uh, giống ở trên mail chat anh chị bấm vào chu option uh, name uh, name đây họ tên đầy đủ nhé name gì đã à đăng ký khóa học thì chú ý là một tối thiểu 150 ký tự nhé viết làm sao nó ngắn gọn nhé khóa học này khóa học gì đây khóa học uh, kinh doanh online cho ngày mới ừ, không những cái tab này kinh doanh online uh, cho người mới bắt đầu đúng không sau mình cho cái ờ, logo cười mặt cười icon hi hi đi lẻ lưỡi này ẻ, ẻ, ẻ. họ sẽ thấy cái tiêu đề này thấy cái mặt thấy cái này chị này đấy thì cái dòng tiêu đề này đây dòng tiêu đề này là, là cái dòng này này đây này tập trung cá độ với Pomoro là Phan Hải Phương đọc nhé thì nó chính là cái dòng này này dòng mà cảm ơn này đó anh chị anh chị, hiểu chỗ em không nhá xem chiếc văn bản đi ờ, phần này sẽ nằm nói sau khi nào là mình dạy anh chị sau sâu mình sẽ nói cái phần phần bên dưới đây nữa hay lắm ừ. là phần này phần là gì phần kêu gọi để đọc anh chị nhé cho độc giả cơ hội xem à, nhớ này mở thư gấp nhé ừ, gấp nhé đúng không cho nó gấp gấp xíu nó phải mở chị nhé đó họ sẽ thấy được này à, họ sẽ thấy một cái tiêu đề à, mở thư gấp nhé là cảm ơn năng khiếu học đó phải mở ngay đúng không rồi sau đó chị đến phần thiết thiết lập thiết kế cái thư nó dạng như này này chị ơi à, chào phan hải phương đó dạng như này này đó thì cái thư khách hàng mở ra nó thấy dạng như này nó nhiều mẫu chị rất nhiều mẫu để chúng ta thiết kế mình sẽ mở một cái à, bấm sao chép này có cái mẫu cho mình gửi đâu ta à, à đây hôm, hôm trước mình thiết kế một cái mẫu này đấy bạn thân mến này có nút bấm ở trong này ở trong cái gì ở trong cái thư luôn là khách hàng nó bấm vào nó nhảy sang một cái video đó ví dụ như vậy à, họ sẽ xem cái video này đúng không hoặc là cái gì là tôi tặng bạn tấm bản đồ kinh doanh họ bấm vào đây này họ bấm vào cái nút này này nó nhảy ra cái gì à nó nhảy ra một landing page của mình này ôi rồi đăng ký nhận bản đồ này thì nguy hiểm không anh chị ơi rất nguy hiểm úi rồi đó, rất nguy hiểm nhá đấy thì đây là gì cái thư này mình đã thiết kế này rất đơn giản đúng không rồi chúng ta quay lại sang đây đi rồi bấm vào thiết kế thư này ừ, các bước rất là đơn giản nhé à, ở đây là có rất nhiều mẫu để chỉ chọn nhé bấm vào chúc mừng đào tạo quảng bá này bán này chào mừng này đúng không đó thì chị thể gì chọn một cái mẫu chào mừng đi đây nó ra rất nhiều cái mẫu chào mừng này rất là đẹp mắt cho mình đó hoặc là gì à, chúc mừng chúc mừng nhé chúc mừng đã đăng ký thành công khóa học thì mình sẽ chọn một cái mẫu thư đi mẫu đây và chúng mình chọn cái mẫu này nhé mẫu à, thì anh chị bấm vào xem trước nhé xem trước để xem là cái mẫu này có đẹp không đó anh chị xem này họ làm rất đơn giản đúng không hoặc là anh chị không thích chọn mẫu thiết kế sẵn của cái chiếc bon anh chị chọn à, cái mẫu trống nhé mẫu trống để chị tự tạo nhé kéo thả đấy và thư hiện có thư nào cho thầy và các mẫu của tôi mẫu thiết kế sẵn mình nhắn lại cho bạn này này để bạn đó à, phải chờ đợi nhé chị thông cảm ok biết mình chọn một mẫu có sẵn đi đấy thì anh chị mà có thời gian chị cứ thiết kế cho mình cái mẫu gì cái mẫu uh, mẫu trống nhé mẫu trống gì nhá là kéo thả giống như thiết kế landing page ấy, hay lắm đấy bây giờ mình có để mất thời gian mình chọn cái mẫu uh, mẫu có sẵn này sử dụng mẫu này rồi à, logo chị có thể thêm vào nhé thôi mình không thích mình xóa đi anh chị di chuột đến này di chuột vào cái phần này này phần uh, thành phần anh chị bấm xóa đi cho mình nhé xóa này. họ rất là kéo thả rồi phần đệm là cái phần khoảng cách để nó xóa mẹ đi xóa này với phần chữ này chị không thích nhé à chúc mừng bị sửa lại đi à, chúc mừng mở đây ra là chúc mừng này ở trên ở bên trên này nó là hiện những cái gì là giống như văn bản như hoặc excel gì nhá đoạn này kiểu chữ này đậm in nghiêng này gạch chân này đúng không màu chữ này là gì danh bạ được sắp xếp này là gì? căn giữa này cái này đơn giản như hoặc các chị nhé anh chị tự làm nhé mình chúc mừng à, đây chu option chúc mừng name đúng không tên nhé name ờ, đã đăng ký khóa học gì viết hoa khởi nghiệp uh, kinh doanh viết viết kinh doanh online cho người mới bắt đầu đúng không đấy chỗ dòng ờ, tiêu đề phụ chứ xóa đi cũng được đó xóa này đi đấy thì uh, lịch học như sau như vậy đúng không lịch học học như sau đúng không từ mấy giờ đến mấy giờ đúng không địa điểm như vậy là địa điểm là gì là zoom gì đấy là chị gắn anh à, chị copy cái link zoom này nhá link zoom ấy à, link zoom vào để họ gì địa điểm ở, ở đâu đó online hạn này gọi là gì online này luyện làm cho anh nhá gọi là gì ta là chuẩn bị những gì chuẩn bị này là điện thoại này điện thoại rồi máy tính đúng không rồi là yêu cầu bắt buộc như loại yêu cầu bắt buộc đúng không là điện thoại này điện thoại hoặc máy tính phải cài phần mềm zoom hiện ghi vào cho mình nhá đó ví dụ như vậy sau đó anh chị gì là ghi chú này ghi chú là xem hướng dẫn cài đặt zoom như hạn này xem hướng dẫn cài đặt zoom nhá zoom đó chị phải làm chi tiết cho mình nhá để những nhiều khách hàng ấy là những người mới nhá họ không biết cài đặt phần mềm zoom đâu anh chị phải có video hướng dẫn cho họ cài trên máy tính như nào cài trên ở trên điện thoại như nào cái này luyện làm giúp anh bình nhá đó từ sau đó anh Hoàng với bạn Trinh sẽ trải nghiệm được cái này nữa thì sau này mình hướng dẫn chị là nó chuẩn hơn nhá mình đang hướng dẫn cho bạn luyện bạn tự làm đấy giờ thời gian nhé địa điểm thời gian như nào chị ghi rõ cho bình đúng không đó rồi gì nữa không ta hoặc là đối với đối với những cái gì à, đối với những khách hàng này họ bấm gì bấm chuyển khoản đúng không thì chúng ta có thể gửi gì à chúc mừng ờ, bạn à, Trinh đã chuyển khoản thành công cảm ơn bạn thì vui lòng bấm vào bấm vào nút sau để nhận khóa học chẳng hạn đấy ví dụ sau này mình có khóa học online đúng không nó bấm vào nút này bấm vào nút thì nó nhận cái khóa của mình chẳng hạn khóa học online chẳng hạn này à, mình có một khóa về Google Maps chẳng hạn nữa Google Maps đâu đây đấy vui lòng bấm đăng nhập để vào khóa học đấy thì họ sẽ thấy gì họ thấy khóa học trên đây họ học online chẳng hạn nó có rất nhiều cách để làm chị nhé đấy thì anh sẽ gửi cho luyện cái mẫu nhá cái mẫu đấy cái này anh chỉ demo cho em thôi anh sẽ gửi cho luyện một cái mẫu để luyện gì luyện làm nhé à, ở trong nội dung chúng ta ghi như thế nào bởi vì đây là phần kỹ thuật này về kỹ thuật mình ghi lại để gửi cho anh chị bị áp dụng tốt ấy. và phần quan trọng nhất là à, cái nội dung ghi nào ấy nó quan trọng lắm cái gì ạ đấy hàng có đọc hay không thì cái này phần bí mật nhé phần bí mật để mình sẽ gửi cho anh chị cái nội dung uh, hay đó rồi phần đây phần nút này đúng không nút nút anh chị sửa này khi chị bấm vào nút này ở bên sidebar bên phải này nó có một cái mục ờ, loại liên kết nào nếu anh chị có cái website đúng không anh chị nhập website vào đây hoặc là gì URL tùy chỉnh đúng không hoặc anh chị có một cái đoạn video ở trên YouTube chẳng hạn này địa mình cái đoạn video vui vui chẳng hạn đây mình video này đi your sales team will actually want to use, you à, gotta check out đoạn video này để mình cắm ở đây đúng không? Copy hàng bấm vào nút. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch hàng năm trong nhân gian người ta còn gọi quá bấm vào chia sẻ đúng không bấm sao chép này và mình dán vào đây URL đúng không dán vào đây chị nhé có nghĩa là khi cái hàng ấy là nó bấm vào chữ cái nút red mình nào đúng không à sửa cái tên đấy thế là đăng ký ngay đăng à gì học ngay hạn này học ngay này sướng lắm anh chị ơi học ngay này nó bấm cho học ngay nó nhảy ra cái video này anh chị chú ý nhé. rồi để sửa cái màu chữ của cái nút này anh chị bấm vào cái nút này Đây góc màu nút chị cho cho màu xanh hạn này ra màu xanh kích thước nút này CS là nhỏ này CM là vừa CL là lớn này căn chỉnh nút này nút này nằm bên phải hay bên trái hay ở giữa thì mình muốn nằm ở bên bên trái đúng không mình chọn sang bên trái muốn nằm ở giữa thì mình chọn ở giữa rồi cái nút này có ẩn ở trên di động được không à, ví dụ anh chị nhớ anh chị muốn ẩn nút ở trên di động đúng không có nghĩa là khách hàng họ vào mail ấy họ sẽ không thấy cái nút này anh chị nhé họ truy cập bằng điện thoại đúng không đó thì anh chị cứ để cái nút cho mình để mặc định đó là gì là đừng bấm vào chữ ẩn nhé ẩn là chết đấy không thấy đâu và tiếp theo là gì ở bên dưới dòng bên dưới này anh chị là gọi là gì một số icon mặc định sẵn của cái thư này đúng không anh chị muốn đổi màu đúng không bấm vào đây này anh chị là kiểu biểu tượng anh chị bấm sổ ra mình chọn cái màu này đi đó anh chị xem này và mình chọn lại này ở bên xe ba này là chị dán link Facebook của mình vào nếu có Twitter chị dán vào đây nếu có Instagram nếu có Instagram chị dán vào đây và kênh YouTube chị dán vào đây có nghĩa là khách hàng này khi họ đọc thư xong họ bấm vào cái nút YouTube chẳng hạn này mà nó, nó nó sẽ nhảy về kênh YouTube của anh chị đó hoặc là gì nó bấm vào Facebook đúng không nó nhảy về fanpage hoặc là Facebook cá nhân của hai bạn này chẳng hạn này và Facebook của các bạn nhé đó anh Hoàng hiểu không hiểu rồi bạn này đấy bình làm demo thôi không thích sau đó anh chị bấm vào bằng tiếp theo đi bấm vào tiếp theo nhé <clears throat> đấy ổn rồi này phần quan trọng là anh chị này phần quan trọng là cái phần mềm này nó có cái hay này có cái hay nhá mình bấm sở thư lại quên mất đó là cái phần mềm này nó có một chức năng nó kiểm tra xem nó có nó có rơi thùng rác hay không mình làm kiểu ẩu mình rất ẩu ở cái điểm này mình làm xong mình không là mình kiểm tra anh chị ạ à. cho nên lại cái một cái mail nó nó rơi vào phần quảng cáo ấy chị nhé đó phần quảng cáo cho nên khi là khách bấm link phát là mình yêu cầu là khách hàng là gì là nhớ kiểm tra của phần hòm thư quảng cáo hoặc là hoặc spam đấy đối với những người cẩn thận tỉ mỉ nhóm C này DISC đúng không cẩn thận này đó họ hay kiểm tra một cái này là cái tỷ lệ thư này nó có rơi thùng rác hay không thùng rác anh chị nhá thì chị bấm vào nút này này di chuột trên bên góc phải nhá là kiểm tra thư giác này đấy kiểm tra thư giác này à, tuyệt vời này nó có nói chữ màu xanh lè tuyệt vời này đó tuyệt vời này. là thư này tỷ lệ rơi vào inbox rất là cao tức là rơi vào phần gì phần hộp thư này đó những cái những cái thư mà mình mình tạo đây là rơi vào hộp thư hộp thư đến anh chị nhé còn rơi vào quảng cáo là gì là họ khách hàng ít mở anh chị nhé hoặc là vào phần mục gì mục spam này thư giác này đó, in mở nhá anh chị nhá đây một số là bọn nó thư giác này đấy thằng gmail nó nó phát hiện được này đấy những cái thư mình à, mình gửi nó nó nó, nó rơi vào gì hộp thư đến này thấy chưa đó thư rất đơn giản thôi ở bên trong hạn chế từ hai đường link trở xuống anh chị nhá để link ít thôi anh chị nhá để là link à, link ngoài đấy ít thôi chữ là gì đối với thư nó hay này này ngắn ngắn gọn đó anh chị chú ý cho mình Tôi đây anh Hoàng hiểu không? Trinh hiểu không? Hiểu rồi Rồi đúng không? Đấy thì cái phần là phần kiểm tra. Thì mình thích phần mềm này là gì? Nó có tính năng kiểm tra xem là tỷ lệ dư thư giác là bao nhiêu phần trăm. Anh chị chú ý nhé. Đấy, bấm tiếp theo này. Rồi ờ, sau đó là gì? Anh chị bấm vào lưu hoàn tất thôi là xong nhé. Lưu hoàn tất. Ok sau đó chúng ta lại quay lại sang cái phần phần cái phiếu rồi đây anh chị nhớ nối lại cho mình nhé nối lại giúp mình đi đó nhớ nối lại đúng không Đấy. ok <clears throat> nối lại nhá Đó quy trình đi đi như này đúng không là khách hàng gì họ bấm vào phần đăng ký này ok nhé họ bấm đăng ký đúng không họ sẽ được gắn thẻ luôn à, nhớ là bao giờ cái bước quan trọng phải phải gắn thẻ luôn gì à mày đã vào đây rồi thì ta phải gắn thẻ cho mày Đấy đừng bỏ qua bước này sau đấy lúc mà bảo trinh hỏi thầy bình ơi ừ, khách hàng nó vào cái hệ thống khóa ờ, của em rồi mà không, không em không gắn thẻ nhưng mà em phải làm thế nào thì các bạn chú ý là các bạn cứ gắn thẻ cho bình chị nhé gắn thẻ đấy. đấy sau đó chị có thể gì à, delay mấy ngày sau nó hạt như thằng gì <laughs> thằng người chat đấy ở bên uh, à, sidebar bên phải có rất nhiều cái chức năng này uh, cái này nhá, ở phần phần sâu sâu mình sẽ nói cho các bạn kỹ nhé phần này thì áp số tút mà đấy cho nên những bạn học viên bên ngoài các bạn thấy các bạn theo các bạn ờ, lại bảo là thầy Bình em đóng cho thầy Bình ờ, một năm bao tiền vậy trăm triệu vậy rồi tự nhiên thầy Bình sâu hết đến YouTube những những cái phần là gì những phần phần sâu ấy, mình dạy cho mọi người sau ấy à, ờ, bị không up đấy thì bởi vì là cái video mình up để gửi cho các bạn xem mà à, ví dụ này mình delay đi đúng không bây giờ sau khi là khách hàng nhận được thư xác nhận rồi đúng không là ba ngày sau hoặc là hai tiếng sau và chúng ta gửi tiếp một cái thư khác chẳng hạn đúng không thì anh chị vào phần ờ, để cái đồng hồ này hãy chờ này đúng không chờ mấy ngày hay huy hoàng ơi giống như bên đấy đúng không ví dụ là gì là khách hàng nó mở cái thư số 1 là xong đúng không thì mẹ một ngày sau bị gửi cho cho nó tiếp một cái thư khác nữa đó bình lại gì kéo kéo thư sang đây chọn thư khác được nhá cái này coi như là chị hiểu sơ sơ nhá đó sau đó chị bấm phần à, à phần cài đặt này trước khi à trước khi anh chị à, bấm lưu hoàn tất anh chị bấm vào bánh răng như mình này cài đặt này là chị kiểm tra lại xem là cái đặt tên này sau này là, là chị tạo nhiều cái tiến trình automation như thế này à, thông thường là khi chị mà không tạo đặt tên ấy là nó sẽ nhảy ra cái tên mặc định anh chị nhé mặc định mặc định đó ok sau đó phần bắt đầu anh chị bấm là ngay, ngay ngay lập tức này có nghĩa là sao có nghĩa là khách hàng là nó để email thông tin ở trên mail chat nó đẩy qua cái chatbot này thì sẽ lập tức gửi cho họ cái thư số 1 là thư xác nhận luôn anh chị nhé đó anh chị bấm vào cái đặt cho mình rồi ngay lập tức là kết thúc là không bao giờ chẳng hạn này đó hoặc là muốn kết thúc là ngày ngày nào đấy thì kết, kết thúc cái cái tiến trình này vào ngày nào thì chị có để là không bao giờ cho mình thì sau này là anh chị có thể là tạo thêm nhiều tiến trình bên dưới nữa nó giống hệt như này chat ấy. Phần anh Hoàng thấy hay không anh Hoàng ơi? Hay thì phần đây. <laughs> hay thì khi mà và mình dẫn chị là phần phần sâu hơn nhé phần này làm việc với hết dịch đi thì cái phần này chắc chắn là phải là anh Hoàng mới Trinh để gặp Bình ở offline nhé ở trên lớp hoặc là qua nhà Bình thì hoặc là luyện nhé gặp anh Bình nữa để cái phần này mình sẽ không sâu cho mọi người ở trên YouTube đâu vì các bạn đã trả rất nhiều tiền nhá bạn trả rất nhiều tiền các bạn học mình thì mình sẽ có nhiệm vụ là gì mình sẽ dự kiến bí mật cho anh chị là từng lộ trình như thế nào đấy phần chiến lược đi nội dung mình sẽ gửi cho chị luôn nhé sâu nhé đấy nội dung viết ở thư cảm ơn như thế nào cái là có quy trình hết anh chị nhé phải viết nội dung như thế nào này rồi là thư số 2 viết như thế nào thư số 3 bán hàng chưa thư số 4 như thế nào anh chị phải có quy trình như vậy đấy hoặc là gì đã cho điểm đã gắn thẻ và sau này anh chị kết nối với hệ thống WooCommerce ở trên uh, anh chị có đơn hàng ví dụ anh chị có một cái shop giống mình đúng không đây mình bán rất nhiều một cái plugin ở trên đây đúng không đó mình bán rất nhiều đây thì nó sẽ có một tính năng đó <laughs> là gì hay lắm chị ơi nhiều thứ chị phải học lắm hay lắm chị ạ là giao hàng thì bỏ là mua hàng đúng không biết khách hàng họ mua hàng thì mình sẽ gắn họ một cái thẻ ở đây thương mại điện tử này kết nối WooCommerce WooCommerce nhé thì phần này mình hướng dẫn chị sau sau khi chị hiểu là thông hết phần này rồi cơ bản trước thì cái phần nâng cao phần sản phẩm ấy sau này anh chị có những sản phẩm như khóa học đó là kết nối với Google Maps đó mình sẽ hướng dẫn anh chị ở trên đây phải lắp, dùng vậy à, số tiền danh bạ ờ, vân vân này <laughs> có nhiều thứ là phải làm lắm sự kiện đặc biệt này đấy sau chị bấm vào lưu xuất bản này tương ta chết chết mình bật nút rồi rồi ờ, bấm nhầm rồi bắt trở lại nhé rồi khỏi mình bấm bấm nhầm rồi bấm nhầm rồi bấm nhầm bắt trở lại từ đầu đi bấm nhầm nút đó chị ạ bấm chữ lưu vào tiếp tục không bấm <laughs> bấm một nút đó bấm nút đó thì nó lại bảo chúng ta là tạo lại từ đầu chị ạ à, mình sẽ chọn lại cái automation tự động hóa đây à, mình chọn xuống cái phần nào đâu rồi Ủa? chỗ nào ta hay là nó xóa mất rồi thằng chết rồi ở đâu ta uh -huh, uh -huh. chết rồi chết rồi chết chết chết chết chết chết chết chết bấm hình nó xóa mất rồi mình không lưu không kịp lưu rồi anh chị ạ à. không lưu rồi thôi xong rồi xong còn ong rồi mất công làm lại rồi nói nhanh quá làm nhanh quá đã vậy đấy <clears throat> được tạo bằng ngày ờ à, xem nào không thấy rồi đúng không thấy không thấy rồi giờ mình bấm ờ, tạo quá trình làm việc lại nhé làm nhanh lại nãy mình giải thích rồi bây giờ bây giờ làm lại nhé anh chị nhé bắt đầu này mọi người đồng ý làm lại không đồng ý làm lại số 6 cho mình ngay số 6 cho mình làm lại cho nhanh nhé số 6 đi ok số 6 <clears throat> rồi bắt đầu quy trình lại lúc nãy đi bấm đăng ký đi đó chọn danh bạ này từ nhá từ từ nhá Ủa? à tắt này đi chị bấm, bấm tắt này đi này chọn danh bạ này chọn cụ thể nhé làm lại nhanh nhé chọn danh bạo rồi chúng ta tạo danh bạo là gì đây cái này đúng không đăng ký này à, đăng ký anh chị à, chọn cho mình là cái bất kỳ phương thức nào cũng được này nhé chọn bất kỳ phương thức nào là API à, cứ để bất bất kỳ phương thức nào cũng được đó sau đó mình gắn cho một cái thẻ nhé tác vụ này Đấy, tác vụ bên dưới anh chị chọn phần gắn thẻ rồi gắn thẻ cho họ một cái thẻ đi chọn một cái thẻ một cái thẻ một cái thẻ rồi đã đăng ký qua đã gắn thẻ đây thẻ đây nằm mãi dưới đây đó nối vào đây nhá rồi chị chọn thẻ này gắn gắn một cái thẻ cụ thể đi Đấy, mình nhấn mình tạo một cái thẻ rồi đúng không đây đã tạo thẻ rồi này sau đó tạo cho họ một một cái thư tiếp theo đúng không gửi thư này gắn thẻ xong gửi thư tiếp này chọn thư này chọn tự động đúng không đây cái thư đấy mình tạo rồi đây à số 1 đấy mình tạo rồi này đấy và nối lại thôi và sau đó bấm vào bấm vào bánh răng này và kiểm tra lại tên quy trình là gì quy trình là gì là đăng ký khóa học à, khóa học à, khóa ngắn khóa học khởi nghiệp khởi nghiệp uh, uh, kinh doanh online cái này khách hàng không thấy nhé mà mình thấy chị nha để mình nhớ thôi nhớ cái tiến trình ở à, automation này nhá 17 uh, đến 19.2021 bấm vào ok nhé rồi ok rồi bấm vào lưu xuất bản anh chị ạ lưu vào xuất bản cho mình Đấy. Rồi, đó như vậy là gì anh chị có muốn tạo một chương gì khác không bấm vào để xem kiểm tra lại xem chúng ta đã bật chưa lưu xuất bản lại thôi nào rồi chắc đi rồi bấm xem tất cả quy trình <clears throat> phải kiểm tra lại đây nó nó nằm đấy rồi anh chị này đó nó đã xuất bản nhá nhớ cái nút là bật lên đấy nhá còn khi anh chị mà tắt đi là anh chị đẩy hệ dữ liệu từ máy chat qua thì nó sẽ không đẩy ở đây được anh chị nhé bây giờ 11 10 giờ 41 còn anh chị còn đủ sức khỏe để học tiếp không bây giờ mình sẽ tạo một tiến trình ở trên me chat không còn đủ không chơi luôn hả chơi luôn nhá chơi luôn chỗ là từ cái dữ liệu từ máy chat nó đổ qua bên đây bằng cách nào ờ. này rồi xe máy chạy từ từ đó xe máy chạy này rồi trước khi này trước khi để nó để chúng ta tạo tiến trình ở trên chat thì anh chị sẽ xem lại video của mình nhé. Hoặc mình gửi cho anh chị trên nhóm này đó là gì là mình hướng dẫn anh chị một cái video đó là gì hướng dẫn kết nối mail chat với phần mềm email marketing với chatbot thì anh Hoàng Trinh Lê luyện xem lại video này nhé đấy trước khi đấy, trước khi chúng ta làm một cái follow bán hàng một một follow đăng ký ở trên mail chat thì anh chị phải kết nối một cái ứng dụng trước đó hoặc là anh chị lên một cái website của mình là website chatbot đó ta à, đúng rồi à bên này chat chứ đúng rồi manychatvn.com những website có lộn rồi anh chị vào phần manychatvn.com này là chị bấm sang cái tab thứ hai là manychat này đây bài đăng ký ngày 1 tháng 8 đây là anh chị bấm vào cái đây này kết nối chat với phần mềm email marketing này đó thì ở đây có một cái nút nha anh chị nhá cái nút anh chị bấm vào kết nối ngay này đó thì nó hiện thị ra một cái giao diện anh chị xem này đó đây này check bond subscriber add in là c này đó sau đó chị bấm vào phần install now nhé bấm install now là chị chọn đến cái fanpage à, chọn đến cái tài khoản mechat của mình với cái là tài khoản mechat đó là phải ở phiên bản pro mới làm được chị nhé pro mới làm được đó ví dụ là cái fanpage ví dụ là cái tài khoản phạm thanh bình là mình đã gì đã kết nối rồi nhé, đấy anh chị đã chọn đến cái tài khoản của mình anh chị bấm vào install now thôi thì ở trong cái video này mình hướng dẫn rất là kỹ rồi anh chị xem thử nhá bây giờ để gì à để cho chị để demo cho chị một cái hệ thống thì bây giờ mình, mình sẽ vào mail chat này vào mail chat nhé luyện xem có hiểu không luyện bấm trên bình số 7 lại luyện ơi hiểu em bấm số 7 cái bởi vì cái hệ thống này em chỉ triển khai cho hệ thống của nhà sắp tới này bấm trên số 7 đi <clears throat> hiểu đúng không hiểu hiểu hiểu vậy chứ nhắc lại nhé hệ thống này là hệ thống một chiều thôi là đẩy dữ liệu từ chat qua ở à, cái chatbot và cái các chatbot có nhiệm vụ là gì chăm sóc tương tác bán hàng còn à, muốn đẩy ngược lại từ cái chatbot qua chat thì phải thông qua thằng khác nữa thì cái này ở phần sâu sâu rất là sâu sâu sâu bình thường anh chị làm thông qua cổng Zapier nữa gì nhá rất là hay Ok mình sẽ tạo một cái khóa học mới đi mình bấm vào phần uh, automation nhé tạo một một cái new folder mới đi đây là khóa khởi nghiệp khóa học uh, khởi nghiệp khởi nghiệp à, ngày 17 à, kinh doanh online 17 đến 19 đúng không bấm vào create tạo cái folder đấy rồi đâu ta qua nhiều quá nhiều quá nhảy hết đâu rồi đâu nhỉ tạo sóng hoa mắt rồi à đây nó làm đấy rồi mình chuyển dấu thăng chị chuyển dấu thăng này trước nhá để nó nhảy lên đầu dấu thăng này để nó nhảy lên đầu này đây chị để nó nhảy lên đầu này là chị bấm vào folder này để chị đóng cửa này nhé. <clears throat> đấy là nhảy đầu sau đó anh chị bấm phần như flow thì copy lại cái này đi sao chép bấm lưu follow nhé là trinh chưa hiểu nhé trinh chưa học này mà rồi nó hiện thị ra bảng này đúng không là anh chị bấm vào cứ bấm tắt đi nó bảo tại sao anh Bình nó không hiện ra cái mẫu trống cho mình làm gì anh chị bấm vào dấu nhân tắt đi này <laughs> chị dán vào đây vào thì lên lại đó là ra mẫu trống này ok bây giờ, bây giờ mình sẽ tạo một cái follow nhé ví dụ là cái gì ta à, chào mừng chào mừng uh, mẹ danh sưng uh, danh sưng đúng không chào mừng uh, chào mừng uh, danh sưng uh, gì đây full name đã đăng ký khóa học uh, a b c chẳng hạn nhé chị chấm chấm chấm chấm nhé rồi sau đó là gì này mình cho delay uh, 5 giây đi 5 giây làm rất nhanh anh chị cái này anh chị học rồi chị à, anh Hoàng biết rồi đúng không được biết rồi thì chị rồi tiếp theo này và xin uh, email đúng không Bình xin email của họ nhé Đây, bấm vào đây Messenger này chọn uh, order ở đây anh chị chọn phần user input này chuyên gia phải làm nhanh quá rồi email này email này à, để à, để học được đúng không để tiện là uh, đăng ký uh, danh xưng này danh xưng này bạn luyện biết rồi đúng không danh xưng full name vui lòng cấp cho gì cho tôi sau hai chấm rồi email của bạn là gì email của danh xưng là gì đúng không của anh là gì anh chị là gì đấy là gì hỏi chấm rồi mình lấy email này anh chị chọn trường email cho mình hay đúng không rồi email này nếu họ nhập sai email chị ờ, chỗ chỗ phần này phần anh chị biết rồi đúng không mà nằm qua này vui lòng ờ, đúng email như vậy sau chữ skip đi quá ba lần thì không ờ, cho 5 lần đi Phải là anh Hoàng hiểu chưa anh Hoàng ấy chỗ này anh Hoàng hiểu không nhỉ hiểu rồi thầy hiểu rồi đúng không đợi bị xíu nhá đợi bị xíu lại <clears throat> hình như mình làm nhầm sao ạ là trường tách đấy trước mình làm tự nhiên loạn đấy chị ạ tự nhiên là làm nhiều quá lung làm nhiều phần quá tự nhiên quên hết rồi đấy thế mà lạ chứ người ta à, cái à, bị xíu nhá tìm cái mẫu của mình đi cho nó nhanh đúng cho email đúng rồi là mình như vào custom field chính xác rồi tự nhiên ngáo hết cả lũ rồi cho nên ngáo có tên field và email à, đúng rồi tắt đi này đấy đấy là quên để đấy thấy chưa <clears throat> dạy mọi người là chính thầy quên luôn <laughs> à, email của bạn đúng không email là gì đúng không chọn là trường email các bạn nhé loại email này rồi nhớ đừng bật cái system field lên anh chị bật vào custom field của mình anh chị lưu vào đâu là email à, email khách hàng đây đúng không email khách hàng à, sau đó là gì à, tạm thời như vậy đi nhé tạm thời như vậy đi tạm thời là lấy email thôi Đấy, để đẩy qua dữ liệu trở là các chiếc bon đúng không <clears throat> rồi sau đó là gì đến bước next step này là gắn chọn một cái thẻ mình action action đâu action này gắn cho họ cái thẻ nhá nhanh này attack này gắn có thẻ là gì là đăng ký khóa học là khởi nghiệp viết tắt cho nhanh nhá khởi nghiệp cái này anh chị tự làm nhá kinh doanh online 17 đến 19 2021 đúng không bấm tạo rồi nối lại này sau đó gì bấm action tiếp này anh chị kéo xuống này tức là nó nó có phần cái chất checkbox sub này anh chị bấm đây này chọn set làm lại nhé chọn select action này và chọn phần send email đây <clears throat> ở đây là chúng ta thì do mình đã kết nối à, đã kết nối API rồi anh chị xem này video hướng dẫn kết nối API thì anh chị chọn cho mình cái campaign cái cái, cái danh danh bạ mới tạo là danh bạ tên là gì danh bạ mới tạo là tạo đây là danh bạ đây kinh doanh online đây đúng không đúng không luyện ơi đó rồi email này địa chỉ là anh chị chọn là email khách hàng cho mình là khách hàng nhập email ấy email đâu đây email khách hàng đâu đây email khách hàng đây đúng không rồi rồi chọn gì khách hàng có nhận ngay lập tức không chị chọn phần immediati này <laughs> mình không biết tiếng Anh thì đọc thì đọc tiếng Việt luôn đấy chất trâu như vậy đúng không còn mấy phần này thì à, bỏ qua nhé đấy, bỏ qua đi bấm vào xếp cho mình bấm vào public xem nào Rồi, bấm vào bây giờ view thử nhá bây giờ mình view thử này để mô nhanh anh chị nhá view thử này chạy thử nhá chạy thử chiến dịch này nhá. xem là nó gửi email không rồi đâu rồi ô chạy đâu rồi ta ai à đây đây email là gì thì mình mình nhập email mình lấy mẹ email uh, email của à, không thì lấy email lúc nãy đi email là gì Ngọc trinh đi đúng không lấy email đây Ngọc trinh với chín chín đấy đi ngọc trinh mình nhập lại email ngọc trinh đó bị dán vào đây enter <coughs> đấy xưng phạm thanh bình email ngọc trinh là sao anh chị phải thiết lập cho mình một cái chuỗi nữa đó là gì à, cảm ơn nhé khi là khách hàng bấm email xong anh chị phải đến một cái thư cảm ơn đi đúng không anh chị tự làm nhé hoặc xem lại cái bộ video của mình đào tạo ở trên youtube rồi hướng dẫn chỉ những họ nhập email xong này mình ờ, không bảo gì thì mình cho một cái câu đó là gì là cảm ơn cảm ơn gì đó nằm nhanh để chị đi ngủ nhé cảm ơn danh sưng danh sưng rồi chúng ta phải này không danh sưng đúng rồi à, đã đăng ký đăng ký khóa học đúng không chấm chấm chấm chấm chấm đấy à, vui lòng à, vui lòng check email để gì để nhận à, thông tin chi tiết đúng không ví dụ như vậy bấm vào public đi đó bây giờ mình sẽ vào email này xem đã nhận được chưa nhá gửi chưa đây anh chị thầy xem này chị xem này đây này bấm vào xác nhận này chị nhá bị bấm vào xác nhận nhá tức là sao là khách hàng họ phải có một bước nữa là xác nhận khoa học này bấm xác nhận này là nhảy về cái gì <clears throat> là nó nhảy về cái đấy thấy chưa cảm ơn đúng không bây giờ đợi xíu nó gửi cho mình một cái mail tiếp này đây luyện ơi cảm ơn phạm thanh bình đã ký khóa học và online người mới bắt đầu này đúng không hay không anh chị ơi hay không hay không hay không luyện hay không anh hoàng thấy hay không à, dạ, thầy. có thầy đúng không? nó, nó, nó lại là hồi nãy đâu thấy đăng ký cái email phạm thanh bình đâu mà sao nó chạy về cái email này ta hồi nãy trong cái, cái Học phần là, đó mình đâu có khai là mình sẽ báo về email nào đâu đâu bị bị khai là ngọc trinh này đúng không à. bị khai là ngọc trinh như đây ngọc trinh như đây này à nãy khai ngọc trinh bị khai ngọc trinh anh hoàng không để ý à ngọc trinh đâu ra đây Ngọc Trinh này thì đây Ngọc Trinh Beauty trên chín này thấy không ờ, đó thì nó nó, nó sẽ đẩy về email Ngọc Trinh đúng không phải không anh Hoàng hay phải không luyện này luyện này hay không luyện bấm cho anh số ờ, số 9 đấy số 9 đấy số 9 là số ờ, số may mắn người ạ hay hay không luyện đây đây làm rồi nhé cái này mai mất không phải hỏi anh Bình nhé <laughs> là các em rất tuyệt vời các bạn nhé đó thì cái nội dung là gì lên khép sau online chuẩn bị trước này sẽ bấm học ngay này là bấm vào liên hệ về hoặc là gì ông vui lòng liên hệ ở đâu hỗ trợ nhé sau này phải thêm số điện thoại hỗ trợ là luyện này lên viên luyện hoặc là vân đấy đó anh chị quý nhé cái phần này tuyệt vời không đẳng cấp không anh Hoàng ấy hay không là chúng ta bây giờ vào thử cái chất bon lại nhá chị nhé vào cái chất bon lại này thấy bá đạo này <clears throat> bấm vào danh bạ này danh bạ này đúng không bây giờ mình sẽ search danh bạ à bình chọn danh bạ đầu ta đây thầy có một người vào bấm danh bạ này đấy thấy chưa ngọc trinh beauty rồi anh hoàng chuẩn không anh hoàng này yeah. Dạ. đó thấy chưa rồi bấm nó ra mở này thấy này à ngọc trinh đã mở thư này mà chúng ta đo lường là khách hàng mở thư chưa mở thư này bấm đây này bà ngọc trinh bà đã à, là gì đã đang bấm đăng ký qua api này qua cổng gì cổng đăng ký là api đó và hệ thống email đã gửi một thư xác nhận này đấy và bài đã mở thư thấy chưa Thấy tuyệt vời không mọi người ơi phần đo lường thì mình hướng dẫn sau anh chị nhá đấy thì coi như trong cái bài học ngày hôm nay hướng dẫn cho các bạn đó là gì là mà hiểu tạo được dính bạ là một này thứ hai đó là gì là tạo được một chiến dịch automation ở trên ờ, ở trên ờ, cái chatbot và ở trên uh, chat anh chị nhé do cái phần bình đến mô hôi nhanh nhé phần này này phần đến mô hôi nhanh anh chị phải chỉnh chu bình phần phần này nhé chỉ cho bình nó nằm chi tiết phần này bây giờ khách hàng họ bấm đăng ký rồi đúng không là chị phải chào anh chị vân vân đó thế <clears throat> bây giờ bây giờ mình có một cái chuỗi này đi chuỗi nhá vì mình có một cái chuỗi uh, bán khóa học đâu ta đây nhảy anh chị test thử xem sao bán nhảy không nhá đầu ta đầu đầu đầu đầu nhảy bán pha linh thu tặng video qua khởi nghiệp phải không chỗ nào nhiều thế nhỉ tặng à lấy video có thể à? để xem phải phải cái chuỗi này không à không phải ừ, không phải khóa học Zalo ấy. Để chúng ta đăng ký thử xem. thôi lấy luôn cái này để anh chị đăng ký thử nhá đây là mình làm cơ bản thôi à, còn anh chị hãy chỉ chú giúp mình đây khóa học à, mình sẽ tạo lên nhé chị bấm đăng ký thử cho mình nhá đấy <laughs> lấy mỗi email là nó nhảy chị ạ à? đúng không chị g này url Đấy, bấm vào uh, khởi nghiệp kinh doanh online đúng không 17 19 như vậy xếp tại bị bấm vào copy này anh chị bấm vào link xem trẻ không nhá xem anh chị có nhận được mail anh chị nhấn vào mail của anh chị nhá rồi một rồi mọi người bấm giúp mình trước rồi bấm lộn cho bạn này rồi trời ơi thu hồi lại nhá đây lộn nhóm ok đây hoàng bấm giúp em ấy xem đã nhận được email giống hộp thư là cảm ơn chưa Đấy. anh chị nhớ vào, vào hộp thư quảng cáo nhé quảng cáo này bấm ừ. rồi mọi người bấm xong mọi người cho mình kết quả xem đã nhận email chưa nhá và để mình biết anh chị cứ làm theo thôi rất là tuyệt vời ừ hệ thống nói hệ thống này nó rất là hay như vậy automation đó là thầy mình đây. rồi đúng không và sau đó mình bán cho chị một khóa học này nhá khóa học này là khóa học và xem là mình bán bao tiền đây mình bán bao tiền vâng, mọi người đăng ký xong mình tặng cho anh chị anh chị Ờ, thích thì rú chị bình uh, ờ, cũng được đây là khóa học zalo anh chị nhé số tiền hai triệu sáu sáu chín bảy nghìn à phải không ta mình bán chín bảy nghìn đúng không bây giờ, bây giờ mình uh, xem đã đã kết nối với hệ thống uh, cái chất bon này nhé à hình kết nối rồi à, kết nối rồi đó cho chị chạy thử hệ thống này của mình nhé ngày xưa cũng bán kiểu này này back trở lại đây rồi anh chị bám cho chị khoa học này đi Đấy rồi đấy rồi anh chị bấm vào lưng của mình cho nào rồi bấm tiếp bán chị khoa học hôm nay mình bán cho chị khóa học này là không phải 2 triệu 697 nghìn mà giá duy nhất ngày hôm nay đó là gì 997 ngàn đấy ưu đãi cho những người ở trong nhóm này ba người đầu tiên đăng ký còn người thứ tư trở đi gì là vẫn quay trở lại giá cũ là 2 triệu 697 nghìn đấy ba người đầu tiên đăng ký với giá là 997 nghìn khóa học Zalo marketing của mình đối giá trị là tạo cho chị một cái Zalo shop tạo cho chị quảng làm sao để gì là tăng khách hàng tiềm năng từ quảng cáo Zalo đấy chị cứ tham khảo đấy, bằng cách chuyển khoản đến số tài số tài khoản của mình với à, số tiền là 997.000 chị nhé và thời gian để chị chuyển khoản là trong vòng 20 phút bây giờ 11 giờ đúng không và chị 11 giờ 20 chị chuyển khoản cho mình ngay lập tức bây giờ đó ngay lập tức là số tiền là 997.000 anh chị sẽ nhận được cái bộ khóa học ở trên Idoka mình bán đang bán với giá là 6 triệu 997 nghìn đó ở trên website của mình vì bán với giá rất là cao và dành riêng duy nhất cho anh chị ngày hôm nay anh chị mà đăng ký sớm nhất ba người sớm nhất trị giá 997 nghìn là không phải 2 triệu 697 nghìn là thời gian đếm lượt bắt đầu Ở <laughs> cái Zalo đó sao nó nó không nhận được thầy mình đây à, sao sao anh cái à, đường link Zalo đó như nó không nhận được à là anh Hoàng phải anh à, à, Hoàng phải bấm vào đã chuyển khoản nhá anh Hoàng chuyển khoản đi rồi anh, anh bấm vào chỗ lúc đã chuyển khoản thì mới nhận được nhá hiểu không mới nhận được khóa học đấy đang test thử nó gửi cái mail về à mọi người bấm vào đã chuyển khoản nhá mọi người chuyển khoản cho mình đi rồi bấm vào đã chuyển khoản thì anh chị mới nhận được bộ khóa học này nhá khóa học này hay lắm chị ơi khóa học này ở trên uh, Unica mình đang bán và khóa học này mình đang đào tạo rất nhiều hệ thống bán làm hệ thống rất là tốt Đấy. Rồi bây giờ anh chị bấm nó đã chuyển khoản đi là anh chị sẽ nhận được một cái email nhé nhận được chưa anh chị ơi Đã, chưa chuyển khoản <laughs> có nút đã chuyển khoản đấy rồi bạn trinh chuyển khoản đấy trên nhau chuyển khoản 997 nghìn anh Hoàng chuyển khoản này không phải 2 triệu 697 mà giá của ngày hôm nay là 997 nghìn anh chị nhé anh chị bấm nút chuyển khoản không bấm vào nút đã chuyển khoản xong thì anh chị sẽ nhận được cái bộ khóa học mình gửi ở trên email cho anh chị học ok Lê Việt Luyện cũng vậy <laughs> Luyện mới tiêm xong bị anh bị anh chém nhau <laughs> đấy thấy chưa thấy kiểu bán hàng của mình chưa mình mới thiết lập lại chị nhá hôm nay để môi trường lớp học vậy thôi còn sau này bây giờ khách hàng phải chuyển khoản xong đấy thì tự động nó gửi gửi thông tin khóa học anh chị nhá hôm nay mình chỉ đến môi cho chị là anh chị bấm đã chuyển khoản anh chị nhận được khóa học rồi đó thời gian chỉ còn là gì 16 phút nữa thôi anh chị ạ 16 phút nữa là để chị làm thủ tục chuyển khoản cho mình <laughs> bán hàng đấy đó giá khóa học ngày hôm nay không phải là 2 triệu 697 nghìn và giá ngày hôm nay chỉ dành cho ba người đầu tiên đăng ký chị người thứ tư mình không nhận và người thứ năm mình không nhận chỉ nhận ba người đầu tiên bởi vì trong nhóm mình có bốn người <laughs> trong nhóm coaching mình có bốn người đúng không chỉ có ba người thôi mình bán cho ba người người thứ tư mình không nhận đâu ban luận tập anh chị ạ đó người thứ tư mình không nhận các bạn số tài khoản của mình đã ghi rồi là 008 100 1235913 là chủ tài khoản là Phạm Thanh Bình ngân hàng là Vietcombank hãy chị chuyển khoản vào cho Bình đó chín chị chín bảy chị nhận bộ khoa học thấy chị Hoàng ơi Rồi. cảm ơn mỗi bạn đã chuyển khoản cho mình ok mỗi bạn đã chuyển khoản cho mình là 997 nghìn rồi bạn nào đây không ghi rõ họ tên bạn nào đây luyện à và mình sẽ dừng lại các bản ghi lại nhé